Ok anh em, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải anh em ơi Ở lần này thì Khải sẽ tiếp tục ờ, đổi con Thiếu Lâm bỏng gì, ờ, con Thiên Nhẫn nha anh em ơi Đó cái gì phụ cho ban, ờ, lọn cho ban Nha mọi người à, Ok, bây giờ Khải sẽ đi đổi kim đã làm mình Nam làm mình Nam Sau này muốn đổi về Thiếu Lâm thì tính sau Này chuyển con này về Thiên Nhẫn Thiên Nhẫn Thiên Ngội Vừa đánh Thiên Ngội, vừa lọn đó vừa bùa vừa bùa xong rồi bùa xong thì đam thiên ngoại vậy thôi nó đam một bùa thôi em kết một bùa thôi thì bị à, búp cái bùa âm âm thẳng đòn cho con lông đao là được đó thì búp cho cả ba nói chung cứ lọn xong rồi búp lọn xong búp búp xong thì xuống thải thiên ngoại thôi đó nó có thể là một lúc đánh à, hai kiểu rồi vừa đam vừa lọn thêm cái bùa thì bây giờ khải sẽ mua tiếng vọng một phái hai kim anh em hai kim là 150 nghìn dao này rồi đâu là cắt đồ cắt đồ này cắt đồ là đồ hết đồ đạc thì chuẩn bị sẵn bên tay phải rồi em thấy chưa đồ đây đây đây đây nãy giờ quên cái dòng ờ, game anh em đây mới mua đây đồ đạc thì chuẩn bị bên tay phải hết rồi này xém như tí nãy giờ làm video mà không ai xem nữa <laughs> tại vì ờ, chưa chuyển màn hình nè, rồi thì này anh cái này đã làm phôi rồi gọi là mới đẹp mà dây chuyền phôi nhẫn nhẫn ngựa đó đồ đạc đã sẵn rồi nè đó rồi dứt thôi Windows Ta muốn đổi Thiên nhẫn Đao pháp Chỉ mình đao pháp thôi Không có thiên nhẫn nào hơn nữa đâu Không có phong long kích luôn Rồi Con này cũng biết có lên đảo rồi Chắc chắn lên đảo này Vì không điều điểm sức mạnh này nọ Giờ có tên vào cũng lên đảo thôi con này là thiên nhẫn nên là chắc chắn mình lên đảo rồi rồi à, anh em ơi xếp đồ anh em ơi anh em xếp tổng sơ qua xếp đồ đây dây chuyền tí nữa khải sẽ mua dây chuyền kim uh, khác cho bạn này kháng cảm 10 trong bàn có mấy giây áo kim nón thủy chống 40 vũ khí chống 40 kháng hộ hơi thấp làm sao thiên nhẫn lọn vào lao đầu chết là được rồi đài uh, đài ma sát đó làm chậm không bênh chón các kiểu cũng được tính ra hạt làm chậm này thì làm chậm 46 này 40 nữa là 86 86 này là 106 là đủ đủ sức làm chậm rồi này còn chón chón thì cũng quá nhiều luôn 30 chón này 40 chón này 40 chón nữa thì hạt này được 101 chón đó hiệu ứng khá là trâu ứng khá là nhiều kháng khá là đẹp luôn kháng này nè đó kháng này đủ luôn kháng băng luôn kháng băng luôn đó kháng lôi luôn kháng lôi Thằng thú lý Đó. Kháng chỉ xin xíu kháng họ giờ chuyện tí nữa Xem chuyện kháng cả 10 nữa dứt rồi Rồi ok Giờ chắc phải lên đảo thôi em ơi Tại vì nó đường nào phải lên đảo Tại vì cái tăng hết tàu lai với đâu rồi Tại vì đường nào Tại vì xếp đồ này Đường nào phải lên đảo một lần miễn phí nữa Miễn phí mà lo gì Lên đảo Dạ Lên đảo Đó miễn phí này Tại vì à, đội phá được miễn phí một lần Rồi giờ tăng mắt sinh khí Thế dạ thôi Thì thứ nhẫn mà Mất xong cưới rồi trâu chả làm gì Cứ loạn xong đam đam xong loạn rồi thôi Rồi Đầu tiên thì Khải sẽ ưu tiên cái trong phái nữa Thiên ma giả thể Trong phái này Ba trong phái trước này Rồi bùa này Bùa thì Khải sẽ bóp cái bùa Phản đòn cần chiến Đó cho thiên nhẫn cho, cho ban phụ cho ban bắt buộc phản đòn càng bớt càng tốt rồi tiếp tục là theo chuyên đam thôi đó một cái bộ thôi nè một bộ đó bóp cho ban là cái bóp cho ban dùng đam thôi mất thì ngồi lưu tinh mà ôi sao trong này là có skin vong kích nha áo dịu vậy rồi lò thì lại mới có 7 kêu thôi đang ờ, đợi ờ, mua cuốn lò nữa được xong thiên ngồi lưu tinh này. Đó này là mát đam rồi cũng ếch này mát đam rồi đó dạ thôi mát đam rồi đam ít vậy ta đừng coi xem đam ít vậy một họ sát đao pháp này hai ba ít này à chủ bút trong phái đây là của trong phái này. con này chủ đạo là lọn là chính nè chủ đạo lòn là chính là mình cho ưu tiên máu mình không cần đam đam thì khi nào nó nó bùa xong mình xuống nó đam nha nó chỉ bùa những cái, cái ai gần nhất mình thôi đó thì bốn cành năm đó là chuẩn đam luôn em không thiếu pha nào luôn nha em ơi không thiếu skin nào luôn nha chuẩn đam cho thiên nhẫn thiên ngoại luôn á này chống phái mát này skin sáu ít ma diện thất sắc mát này rồi skin bé thôi sơn điện hải mát này rồi skin một ít thiên nhẫn đao pháp mát này và đơn chỉ liệt diệm mát này đó gọi là mát hoàn toàn nha anh em không có thiếu gì luôn á còn bùa đó thì bút một bùa thôi âm phản đòn cần chiến thôi thằng nào đứng gần mình thì mình bút bút cho nó đó loạn thôi là nó à, loạn thì đỡ trên này thì ngồi lưu tinh bùa đó bùa này bùa này đó anh em có thấy bùa trên đầu này là bùa âm à, phản đam cần phản đòn cần chiến đó rồi chưa cứ nó bù xong là đam thôi em đó bù xong là đam đó con con thiên nhẫn này làm việc nhìn nó là cứ bù xong là đam đó bù rất là nhanh tại vì tốc tốc độ nổi nó 81 lần nên nó bù cực kỳ nhanh anh em thiên nhẫn tầm này thì bù thì khá hiệu quả đó đó cứ nó buồn cái nó đam cái còn không thì đam đó quá wow, hợp luôn tay 4k 4 47 k 5 trời ơi dùng ngày 10 nữa ai chịu nói như mình đang chịu nói nè đây hợp lấy lượng quan trọng đó là cái bùa này cho con phản đam 40 trăm gần 40 trăm bang mình ở tầm này ít nhất phải một người một giáo đan hoặc là một người một con thiên nhẫn lọn thì mới ra ban nó mới khỏe được nè đó giờ khánh cũng tư vấn hết rồi những việc còn lại là anh em vì ban mà lên thôi hoặc là ban có thể hỗ trợ đó là vì anh em thôi tại vì tuần trước cũng hỗ trợ hai con thiếu lâm bỏng nhưng mà cũng không hiệu quả lắm bên kia column xét nhiều quá nhiều quà lắm với lại giỏ đan cũng nhiều quá đáng lý khả định giỏ đan nhưng mà khải nghĩ thì thôi giỏ đan thì khải cũng tư vấn nhiều anh em chuyển giỏ đan rồi nên là khải chuyển như thiên nhẫn vừa thở chủ động loạn vừa thở chủ động loạn đối phương loạn thì tầm này à, loạn lên được uh, xác suất 60% khiến 6 mục tiêu không 60% mà khiến 6 người mà chết một cái nữa là khiến 6 người nữa là chỉ cần con này nó chết một cái là 12 người rồi nếu mà mát thì khá là cao luôn nếu mà mát thì loạn thì trên 15 người 16 người lận nè vừa lọn vừa bùa lại ban hợp lý luôn rồi quá hợp lý luôn em ơi thì nó xe không còn nổi tên nào còn đó xuống nào ta muốn rời khỏi nơi quái quỷ này rồi sẽ đấu gặp tù các ơi cho anh em xem sẽ đấu tù để quấn thử chơi như thế nào nè đây chiến dịch chính thì chính thì chuyển gồng lô nha anh em đó chúng ta sẽ úp ờ, cả hai ạc luôn vô hết ờ, vị trí rồi à, những vị trí đây đó, vị trí đây ta sẽ đúp hết làm lại từ đầu thì nhận này sẽ tự động phạm vi đó, thẻ này kim thủ mộc kim thủ mộc ok sẽ đó một tô tự ngạc còn khá lên test cho anh em xem nha Rồi. Bùa thì khoảng cách như 440 không không không cài khoảng cách được rồi xong thiên nhẫn này rồi sẽ thúc máu ngoài này nó bảy k năm máu đúng không bảy k năm thì mình sẽ đỡ bảy k tư bốn bình đó còn lại ông tu, chiêu thức ngồi luôn tin thiên ma giải thể rồi thiên nhẫn này phím a là ok khi nào muốn loạn phím a tự động thiên nhẫn lao lên loạn như nam à giờ đến setup ạc chính của khải chính thì khải sẽ đỡ người dùng điều khiển ngũ hành ngũ hành Rồi Rồi xong Bơm máu Này máu khải là 4k hơn có ngày 16k quá dữ Rồi Cho 4k 4k 4 bơm mình Mua thuốc rồi gạo tiếc khôn lâu hành tiếc tiên phong thanh phong phù thiên thanh để chọc cái thiên thanh để chọc không cần búp này mà chỉ cần thanh âm phù rồi rồi làm vài bình mana lên test thử vài ờ, con quái chơi nha nè đi mua máu let's go let's go let's go đó xong xích đồ xong ạc này nọ ok anh em ơi mà sang sông trên vai đời anh hùng máu máu tiếc bạn quá em em xem nha anh em đang xem thì à, đừng quên cho khả một like chia sẻ lần thay đổi này nha anh em khả năng định đổi con à, một con giò đang nữa mà tầm này không biết ạc nào đã chuyển gì giò đang nóng chưa nó mua rồi nó mua trời ở con con phô đâu ở đầu con mua máu không thấy luôn qua thằng khác này em auto phiên bản mới không có phiên bản mới vậy tôi đứng im đợi chút này mà có phiên bản mới vậy tôi đứng im rồi này. ai à, máu nào Đó. lâu lâu auto cũng hay bị đơ tí Trụng cái mây tiêu tiền gơ quá Cái mây full set đầu tiên tốn tiền gơ quá Vì mà một ngày nó tiêu heo gần 200 vàng anh hùng tiếng lòng bắc bộ anh hùng tiếng lòng bắc bộ anh hùng tiếng lòng bắc bộ gạt đi nỗi đau thương của ta cùng chân thú ta đi thật xa đường hùng anh sẽ có sóng gió và sẽ vượt qua trần thế xa chi sáng sớm trên vai đời anh hùng ta đi mang sáng ai buồn anh chém rồi chém đó con nữ buồn xong nó chém rồi nè con thì nhận á đó vậy thôi Vâng, lấy luôn Đó Đó, anh em thấy thấy không Thiên nhẫn đi theo bùa nè em Giờ bắt đầu khải cho thiên nhẫn lọn này Ví dụ như muốn thiên nhẫn lọn này Thiên nhẫn lọn Lên lọn Đó, thấy lọn chưa Thì cho thiên nhẫn lọn là lọn thôi em Đơn giản Tại vì mình set up auto rồi thì nhận lộn mình lộn thôi tính ra mấy giây chưa mắt là 33 giây mới lộn một lần cố gắng đỡ cắn con thì nhận mắt thì nhận lộn nữa là ok anh em ơi cố gắng cắn thì nhận mắt thì nhận lộn nữa ok rồi anh em xem video thì đừng quên đỡ lại cho lần theo dõi này một like chia sẻ cho anh em ơi lọn này à, quên còn có lọn chưa chưa để đưa anh lên này nhìn cái lọn đấy nhìn dễ nhìn cái lọn đưa lên cao dễ nhìn cái lọn này đó lon này lon đó rồi đây đây lon lon bot đó mình chỉ cần nhấn phím A là lọn thôi nè mình chỉnh auto là cái giờ mình làm nữa. mình sẵn sàng mình xói từ gạch này mình auto giao tranh luôn muốn lọn lúc nào lọn lúc đó rồi ok tay 8k rồi anh em xem ờ, cho Khả một like chia sẻ cho nha anh em ơi Chúc anh em một ngày xem video vui vẻ nha Bye bye Hẹn anh em tối uh, ờ, 7 giờ tối hàng ngày gặp lại nha anh em Và anh em đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để trực tiếp theo dõi những buổi livestream từ kênh youtube của Khả nha anh em ơi